em từ buổi xem nhạc dòng ca ngọt êm xiết bao lời ca bỗng như nào sao mà lòng anh thấy như nào nào vừa như giấc mơ hôm nào từ khi gặp em anh buồn lòng anh thầm nghe vẫn vương từ sau khi đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương điệu bông nhưng người ta trách lá gì hưu bông chờ em chờ đến bao giờ để anh dèm thêm giấc mơ đành ngóng mối thương từ đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếm sau ta gặp nhau mơ hồ chờ đến bao giờ để anh rèn thêm giấc mơ đành ngóng mối thương từ đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếm sau ta gặp nhau chờ đến bao giờ để anh rèn thêm giấc mơ đành mong mối thương từ đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếm sau ta gặp nhau xa bên bờ vô chia ly nào hay ai biết đâu tôi tìm người truyền tình ấm tám như sóng xô dàn vơ xin người thương ấy thương những kỷ niệm trong trôi qua cho dù bao cách trở anh ơi con đường xưa xa khuất lệ nọ giờ tìm về trái ngang tựa chiếc bao nay thuyền xa bên bờ hồ chia ly nào hay ai biết được tình người truyền tình âm táp như sóng xô dàn vơ xin người thương ấy thương nhưng kỷ niệm trong biết bao nay thuyền xa bên bờ hồ chia ly nào hay ai biết đôi tay tình người truyền tình âm tan như sóng xô dàn vơ xin người thương ấy thương những kỷ niệm trong mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin cha anh về về bên khung trời mới xin cha anh về thế giới của anh để cho anh được sống với cái mà đời anh muốn bên em nào có sự hương vui gì còn gì đâu còn màu son nếp mấp làm sao lối kéo bước chân anh về bên em thả mình chia hai lối thôi anh hãy đi về bên kia có bao người đang đón đợi chờ anh ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu thì thôi anh đừng khóc nước mắt nào mà không đắng thôi đành tâm sống riêng mình cho anh một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi trót yêu lầm lỡ xin cha anh về bên khung trời mới xin cha anh về thế giới của anh để cho anh được sống mới cái mà đời anh muốn bên em nào có sự vui gì còn gì đâu còn màu son nếp mấp làm sao lối kéo bước chân anh về bên em thả mình chia hai lối thôi anh hãy đi về bên kia có bao người đang đóng đợi chờ anh ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu thì thôi anh đừng khóc nước mắt nào mà không đắp hôm nay thôi đành son nếp ấp làm sao lối kéo bước chân anh về bên em thà mình chia hai lối thôi anh hãy đi về bên kia có bao người đang đón đợi chờ anh ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu thì thôi anh đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành sống riêng mình một lời yêu chưa trao câu ước nguyện anh mong danh được cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím vàng chi lắm em ơi Chọn đời không lạc mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi trôi bằng lạc hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn nỗi này tương tư áo trắng người xưa giờ than trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quê ghi xanh ngỡ ngàng những duyên mình sơ sáng chưa yêu đã lỡ làng về ngân khúc áp sầu vương hoa giang tim đường nhục nhớ hoa còn đây mất em xưa đường giờ đây anh cô đơn nỗi này hương tư áo trắng người xưa giờ than trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quen hàng cây xanh ngỡ ngàng cũng duyên mình sơ sáng chưa yêu đã lỡ làng để ngân khúc áp dậu vương hoa dáng tim đường nhục nhớ hoa còn đây mất em bằng nắng ngóng trên con đường giờ đây anh cô đơn nỗi này tương tư áo trắng người xưa giờ than trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quen hàng cây xanh ngỡ ngàng cũng duyên mình sơ sáng chưa yêu đã lỡ làng về ngân khúc áp dậu vương hoa dáng tình đường nhục nhớ hoa còn đây mất em rồi gặp em bạc nghe sóng